cơ thể con người là một trong những bộ máy kỳ diệu nhất. Chúng ta biết rằng quả tim của mỗi người phải làm việc suốt từ 70 đến 80 năm trời không một giây phút ngừng nghỉ, thì mới thấy hết được sự kỳ diệu đó. Dù là chủ sở hữu, nhưng không mấy ai trong chúng ta hiểu hết những gì đang xảy ra trong cơ thể mình. Trong suốt một đời người, quả tim đập 3 tỷ lần và bơm 48 triệu gallon máu. Mỗi ngày, máu thực hiện một cuộc hành trình dài 95.540 km trong cơ thể chúng ta. Quả tim con người tạo ra một áp suất đủ để đẩy máu đi xa 9 mét. Bộ não trung bình của một người có 100 tỷ tế bào thần kinh. Các xung động thần kinh truyền đến não và từ não truyền đi với vận tốc 274 km giờ. Không bao giờ bạn có thể hắt hơi mà không phải nhắm mắt. Khi bạn hát hơi, mọi chức năng của cơ thể đều ngưng hoạt động kể cả trái tim. Dạ dày của bạn cần phải tạo ra một lớp màng nhầy mới cứ sau 2 tuần lễ, nếu không, nó sẽ tự tiêu hóa nó. cần có sự tương tác của 72 cơ bắp khác nhau để tạo thành tiếng nói của chúng ta. Tuổi thọ trung bình của mỗi chiếc gai lưỡi là 10 ngày. Tiếng ho vang ra khỏi miệng chúng ta với vận tốc 96 km/h. Đứa trẻ sinh ra không có xương bánh chè. Phải chờ khi chúng được từ 2 đến 6 tuần tuổi thì bộ phận này mới xuất hiện. Chúng ta sinh ra với 300 khúc xương, khi trưởng thành, chỉ còn 206 khúc xương. đứa trẻ lớn nhanh hơn vào mùa xuân so với các mùa khác. Trong suốt một đời người, phụ nữ chớp mắt nhiều gần gấp hai lần đàn ông. Một người nháy mắt trung bình 6 tỷ 205 nghìn lần mỗi năm. Người còn một mắt chỉ bị mất khoảng 1.5 thị lực, nhưng mất toàn bộ cảm giác về chiều sâu. Từ lúc sinh ra cho đến khi trưởng thành, mắt của chúng ta vẫn không thay đổi, trong khi đó, tai và mũi không ngừng phát triển cho đến lúc cuối đời. Trung bình một đời người, chúng ta đi bộ trên một quãng đường dài bằng 5 lần đường xích đạo. Da đầu mỗi người trung bình chứa 100.000 sợi tóc. Học sọ con người được cấu tạo bởi 29 mảnh xương khác nhau. Tốc độ mọc dài ra của móng tay tương ứng với chiều dài ngón tay. Móng tay của ngón giữa mọc nhanh nhất. Móng tay mọc nhanh gấp đôi móng chân. Tóc và móng tay có cùng một chất liệu cấu tạo như nhau. Khi con người chết đi, cơ thể khô lại, tạo ảo giác là móng tay và tóc còn tiếp tục mọc thêm sau khi chết. Diện tích bề mặt ruột là 200 mét vuông. diện tích bề mặt da người là 2 mét vuông. Một người trung bình bị thay đi hơn 18 kg da trong một đời người. Dưới lớp da mỗi người có 72 km dây thần kinh. Mỗi 2.5 cm vuông da người chứa 6 mét mạch máu. Cứ mỗi giây đi qua, có 15 triệu tế bào máu bị tiêu hủy trong cơ thể. mỗi năm qua đi, có khoảng 98% nguyên tử trong cơ thể bị thay thế. Xương đùi của con người cứng hơn bê tông. Cứ 24 giờ, một người trung bình thở 23.040 lần. Bạn có thấy cơ thể người là cỗ máy có cấu tạo khủng khiếp, hoạt động tạo công suất cũng rất lớn không? Xin cảm ơn.